nam mô a di đà phật kính thưa đại chúng hôm nay là ngày 29 tháng 11 âm lịch năm 2022 chúng ta đang có mặt tại đạo tràng niệm phật chùa Hương Sơn trong khóa tu niệm Phật một ngày an lành và bây giờ là thời khóa thính pháp à, Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần lục độ ba la mật và chúng ta sẽ học độ cuối cùng đó là trí tuệ ba la mật. Thưa đại chúng, uh, trí tuệ ba la mật tiếng Pali nó là Vanya Paramita tiếng Trung là vô rờ Polo Mito hoặc còn gọi là Trư Huê Polo Nhi là cái tánh biết như thật biết rõ về thật tướng của các pháp mà cái biết này là như thật rõ ràng cho nên nó đối nghịch với vô minh là sự mù mờ thiếu hiểu biết tâm của chúng ta nó vốn là làm chủ tất cả thí dụ như lời nói hành động đều là do tâm nó dẫn đạo cho nên nếu tâm mình sáng suốt nếu tâm mình không mù mịt thì nó sẽ dẫn chúng ta đi trên con đường lành con đường thiện và chúng ta hưởng được cái quả lành quả thiện còn ngược lại nếu tâm của chúng ta mù mờ không có sự hiểu biết thì dẫn dắt hành động của chúng ta nhất định là sẽ tạo những nghiệp bất thiện và chúng ta sẽ hưởng cái quả là quả khổ đau cho nên cái sự hiểu biết về tâm tâm có sự hiểu biết là một điều rất là cần thiết à, mà hôm nay chúng ta học bài này chính là nói về khía cạnh này tâm có sự hiểu biết sáng suốt hay còn gọi là trí tuệ ba la mật thưa đại chúng người thế gian người ta cũng dùng hai từ trí tuệ để diễn tả một người có sự hiểu biết trọn vẹn thí dụ như là những nhà khoa học à, thí dụ như là ông Newton đó. khi mà trái táo nó rơi trúng cái đầu của ông ta thì ông ta phát minh ra cái gì à, lực hấp dẫn à, à, cho nên trí tuệ ông ấy quá là siêu việt hay là ông Steve Jobs sáng lập à, hãng Apple à, ông ta cũng phát minh ra cái triết lý gọi là mang áo mà không cần cài nút quý vị nghe cái này chưa đầu tiên khi ông ta ý tưởng đến cái điện thoại thông minh đó, là điện thoại cảm ứng à, hồi trước mà dùng điện thoại là mình muốn à, lôi cái gì trong đó ra mình phải bấm bấm nút nhưng mà ông ta phát minh ra là chỉ cần cảm ứng thôi dùng ngón tay ấn vào màn hình à, nó cảm ứng cái đầu tiên ý tưởng là ông nghĩ rằng nếu mình mang áo vào người mà mặc chiếc áo vào người mà không cần gài nút mà chiếc áo nó tự nhiên khép lại à, nó giữ cái cơ thể của mình không bị lộ ra ngoài từ ý tưởng đó mà ông phát minh ra là cái màn hình cảm ứng à. cho nên những người đó gọi là có một cái trí tuệ gọi là siêu đẳng đó. cho nên họ người thế gian cũng dùng trí tuệ để tượng trưng cho những người có một cái sự hiểu biết lớn à. cho nên ở đây mình sẽ dùng hai cái từ khác để mình khỏi cái nhầm lẫn với người thế gian à, cho nên trong suốt cái bài này sư cô xin dùng hai từ đó là tuệ giác à, tuệ giác để nói đến trí tuệ trong nhà Phật nó khác biệt với trí tuệ ở người thế gian à. thưa đại chúng như lúc nãy sư cô thưa với đại chúng là tâm mình là dẫn đầu tất cả các pháp cho nên nếu tâm mà có sự sáng suốt dẫn dắt chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy an ổn à, tuệ giác nó rất cần thiết cho mỗi một con người nếu như chúng ta là con người muốn bước trên con đường tu tập kinh hoa nghiêm có đoạn trình bày về cái tâm của mình kinh nói như thế này

với một cái cây bút thần tiên của ông ấy ông vẽ ra tất cả sơn hà đại địa không có gì mà vẽ không được à, tâm của mình nó cũng có khả năng vẽ ra mọi thứ trên cuộc đời này mà vẽ cái gì quý vị hoa trốn sủng ủ duyên ủ duyên là cái hợp thể ngũ uẩn của con người chúng ta chỗ này đại chúng lưu ý mình trở lại vấn đề lúc nãy tâm mà không có sự hiểu biết thì nó dẫn dắt chúng ta thọ cái ngụ ấm là súc sinh hay là ngạ quỷ còn nếu như có sự hiểu biết thì nó sẽ tạo ra một cái ngủ ấm thù thắng hơn là thân người à. ngủ ấm tức là thân mạng của chúng ta đó gồm có sắc và tinh thần à, phần sắc tức là thân phần tinh thần tức là tâm thức của mình nó có đầy đủ cảm giác tư tưởng ý chí phấn đấu và sự phân biệt hiểu biết à, thì gộp chung lại là gọi là ủ duyên là ngủ ngủ ấm ừ. cho nên ở đây sở dĩ tâm mà nó có thể tạo ra mọi cái quả báo của chúng sinh là do có sự sai biệt giữa sự hiểu biết và mù mờ phải không đại chúng nếu như chúng ta không có sự hiểu biết mà tạo tác những cái nghiệp xấu thì đương nhiên cái ngũ uẩn chúng ta có thể kiếp sau là loài chó heo hay là mèo hay là gà phải không hoặc giả có người là khi thân mạng ngủ uống là thân người đây nhưng mà tâm thức nó tệ quá nó không có sự hiểu biết thì họ hành động cũng giống như là con vật con thú á à, ý nói ở đây là cái tuệ giác hay còn gọi là cái sự hiểu biết của tâm nó đóng một vai trò rất là là quan trọng à, mà sự hiểu biết của tâm nó từ đâu mà có nó phải kết hợp chặt chẽ với văn tuệ tư tuệ và tu tuệ mình để có được cái tuệ giác sáng suốt thì nó phải kết hợp rất là chặt chẽ với ba cái tư lương gọi là văn tư tu quẩn khuê sư khuê và siêu siêu慧à. văn tuệ nó chính là những cái tư liệu được nhập vào trong đầu của chúng ta à. mà cái tư liệu này từ đâu mà có một là do chúng ta đọc à, chúng ta đọc những cái tư liệu chúng ta có hai là chúng ta nghe à, nghe mà hiểu được à, sư cô thí dụ hôm nay chúng ta học bài trí tuệ ba la mật quý vị tự nào giờ chưa nghe cái danh từ này hôm nay quý vị ngồi đây nghe sư cô trình bày thì quý vị biết à trí tuệ nó là như vậy như vậy đó là nhờ cái gì nhờ mình nghe à. hoặc giả có người là không không có cơ hội được nghe nhưng họ sẽ đọc trên những cái bản kinh à, thí dụ như là kinh bát nhã tâm kinh à, bát nhã tâm kinh là hoàn toàn diễn tả về cái tuệ giác vô cùng sáng suốt của chúng ta à, chúng ta đọc bát nhã tâm kinh chúng ta cũng có được cái tuệ giác nhưng mà quý phật tử thuộc bát nhã tâm kinh chúng ta thuộc một cách rất là nhường nhuyễn ha à, như vậy thì quý vị có sống với tinh thần bát nhã tâm kinh hay là không hàng ngày chúng ta có sống với cái tinh thần bát nhã tâm kinh hay là quý vị đọc cho có lệ đọc cho có nghi thức mà khi vào tụng kinh thì là dương chi tình thủy đại bi rồi tụng một thời kinh sau đó là đến bát nhã à. thông thường là chúng ta theo nghi, nghi thức như vậy nhưng mà chúng ta có hiểu chăng bát nhã tâm kinh đó là cái gọi là nổ xua cái nồng cốt của tuệ giác mà đức phật được trình bày qua các bản kinh bát nhã thì trong đó nói gì chiếu kiến ngũ uẩn dây không ngũ uẩn là cái hợp thể thân của chúng ta nè à, gồm à, sắc và tinh thần đó dây không rồi đổ nhất thiết khổ ách rồi sắc chính là là không mà không cũng chính là là sắc sắc cũng tức là không không cũng tức là sắc mà thọ tưởng hành thức nó cũng đều là như vậy thì quý vị có hiểu cái đoạn kinh này không cái đoạn kinh này rất tuyệt vời hoàn toàn tuệ giác được hiển bày trong cái đoạn kinh rất là ngắn như vậy đó à, nhưng mà bấy lâu nay quý vị có à, để tâm vào nghiên cứu hay là hay là suy tư về vấn đề này hay là chúng ta chỉ đọc cho biết là thôi à, đọc cho có đọc cho nên ở đây phần văn tuệ quý vị nếu chúng ta tiếp thu cái tư liệu đọc qua tư liệu biết tư liệu cái này nó cũng chưa hẳn đem đến tuệ giác như vậy muốn có được tuệ giác chúng ta phải bước qua cái bước thứ hai là gì là gì là tư duy tư duy để phát sanh tuệ giác à, cho nên bước thứ hai là là chúng ta vào tư tuệ à, thưa đại chúng cái phần tư duy của mình á, là nó mãnh liệt lắm à, cái suy nghĩ của mình đó, nó nó mãnh liệt lắm nhưng mà mình ứng dụng bị sai lầm <laughs> mình thường thường mình ứng dụng cái gì à, mình ứng dụng cái suy nghĩ về cái ăn cái mặc à, cái yêu cái ghét à, cái được cái mất cái hơn cái thua à, mình ít khi tư duy đến bát nhã tâm kinh cho dù là hàng ngày mình luồng đọc hay là mình ít có tư duy đến cái việc mà mình phải niệm phật à, và cho dù là mình hiểu ra giáo lý tịnh độ đó được xây dựng trên ba nền tảng là tính nguyện và hạnh mình nghe sư cô giảng hoài nhưng mà mình không để tâm tư duy tính là gì nguyện là gì và hành là gì phải không đại chúng hôm nay sư cô bóc bóc phốt ra cái <laughs> điểm khuyết của quý vị thì quý vị sẽ thấy là à, hàng ngày cái tư duy của mình đó, nó đặt ở trên cái chỗ quá sức là là tầm thường à, chỉ vì ăn mặc ngủ nghỉ rồi yêu ghét hơn thua giận hờn à, rồi được mất thôi mình ít khi tư duy đến cái mãn mà đem lại cho mình cái tuệ giác à, nhưng mà chính cái tuệ giác này mà hướng dẫn đi đến con đường thiện lành để có được những cái quả thiện lành mà mình hoàn toàn không cái quan tâm à, phải không quý vị à, cho nên cái vấn đề tư duy à, của đại chúng á, hôm nay chúng ta sẽ chuyển qua một cấp độ khác là tư duy trên chân lý và chánh pháp của đức phật à, tư duy để gì để tìm ra phương pháp hành trì để có được cái sự hành trì đúng mực đúng cái tâm ý mà đức phật muốn hướng dẫn chúng ta à. cho nên cái bước thứ ba chúng ta phải đi vào cái giai đoạn gọi là à, tu tuệ à, tu là tu trên cái tư tưởng cái pháp mà mình đã thọ nhận sư cô thí dụ ví dụ bây giờ mình là niệm phật thì mình phải tư duy và tu trên cái chân lý về tịnh độ à, chứ không thể, không thể là mình à, nghe một nơi mà mình tu một ngã à, có bây giờ nhiều vị tuy là niệm phật nhưng mà à, học hay là theo một cái pháp môn khác ngoài niệm Phật à. như vậy là cái học của mình và cái hành thì nó lại trật lắc mất à. và theo cái sự hiểu biết hạn hẹp của sư cô á là nếu mình đã chọn cho mình một pháp môn nào á thì mình chỉ tư duy và thực hành trên cái pháp môn đó à, thì nó dễ đem đến cho mình cái thành quả hơn tức là mình dễ có được tuệ giác hơn à. đương nhiên mà cái sự văn á, cái đầu tiên là cái văn tuệ á, là mình phải có tất cả những tư tưởng mình phải có một cái gọi là cái sườn giống như sư cô ngày xưa đi học ở đài loan á, sư cô học ở bên bên đó là 12 năm à, sư cô học hết tất cả những tông phái duy thức hoa nghiêm pháp hoa tịnh độ pháp tướng thiền tông tất cả đều học à, nhưng mà khi mình tư duy và bước vào pháp môn hành trì ừ, mình cảm nhận ấy, tịnh độ là nó phù hợp với căn cơ của mình do đó này bắt đầu cái phần tư duy và phần hành trì của mình nó sẽ được gom lại nó không tràn lan đại hải ra mà nó gom lại một mảng là tịnh độ à. bây giờ tuệ giác của chúng ta bị bay theo cái tiếng điện thoại rồi thôi được rồi không sao hết à mình để tâm vào chánh niệm tỉnh giác à, và chủ nhân của chiếc điện thoại đó quý vị làm ơn đi lại tắt điện thoại đi à. cho dù là sư cô học rất là nhiều nhưng mà khi tư duy và hành trì thì sư cô gom lại một mảng bên bên tịnh độ à, và cái sự văn tư tuệ này nó phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau à, thưa đại chúng cái phần văn tuệ ở đây à, mình trình bày để cho đại chúng có một cái sự gọi là ngăn ngừa à, tại vì có nhiều vị khi tiếp xúc một cái văn bản kinh nào đó hay là nghe ai nói là mình cho cái đó là là chính xác là toàn bộ nhưng mà chúng ta không hiểu à, thí dụ như là văn bản của đạo Phật của kinh điển nhà Phật á, thì được chia thành hai phần đó là à, văn bản về Phật giáo Nam truyền và những kinh điển văn bản thuộc về Phật giáo Bắc truyền à. khi chúng ta học thì bước vào cái học thì mình phải hiểu mình phải nắm bắt được cái gì là nam truyền cái gì là bắc truyền nếu mình chỉ nhìn nhận ở một cái góc độ là bắc truyền thì mình lại lãng quên đi cái phần của nam truyền và những người đứng ở trên phương diện của nam truyền là chỉ nhìn nhận ở góc độ nam truyền thì người ta đã thiếu hụt những tư tưởng của của bắc truyền là và chính vì thế mà nó có sự xung đột uh, giữa nam truyền và và bắc truyền à, cho nên cái phần văn tuệ nó cũng chưa hẳn là gọi là chính xác trăm phần trăm sư cô phải nói thật với quý vị cho nên có những cái quý vị học học từ thầy nào ở đâu sư cô không biết cho đến quý vị học với sư cô quý vị cũng phải có đặt một cái tâm thái gọi là nghi ngờ không thể là cho rằng là sư cô nói là hoàn toàn chính xác và những gì quý vị nghe quý vị học từ bấy lâu nay hoàn toàn là chính xác bởi vì sao bởi vì nó có liên hệ mật thiết đến cái người thầy hướng dẫn mình đó và cái quá trình học của vị thầy đó là như thế nào à, vị thầy đó có phải là người được đào tạo căn bản từ nền tảng của Phật giáo và người thầy đó họ tiếp xúc cái tư tưởng này từ ai từ những người có phải là đã tu chứng hay là chưa à, mình nói là hành thanh tịnh và giới thanh tịnh cho nên cái phần văn tuệ sư cô muốn nói ở đây là cho dù quý vị biết quý vị đọc nhưng mà chúng ta à, phải để có khoảng trống người xưa nói là đại đại nghi là là đại ngộ không thể mình tiếp xúc một cái vấn đề gì người ta trình bày và mình cho đó là là chính xác trăm phần trăm và mình y theo con đường đó mình đi là không được là có sự nguy hiểm bởi vì sao quý vị bởi vì kinh điển của đức phật á, sau khi đức phật nhập diệt á, nó hoàn toàn không có bản kinh nào hết trơn đó mà nó dựa qua cái phần gì truyền tụng bằng miệng và sau này á, mới đi qua bốn lần kết tập mới có kinh điển hiện tại chúng ta đang xem à. và qua những lần kết tập đó cái ý kết tập kinh điển á thì đa phần là dựa vào cái ý của người kết tập nó hoàn toàn là không phải là trăm phần trăm là ý của đức phật à, sư cô thí dụ một cái rất là đơn giản đức phật dạy ngài a nan là sau khi ta diệt độ à, giới nho nhỏ có thể xả bỏ à, nhưng mà đến khi kết tập ngài đại ca diếp là đầu đà đệ nhất cho nên ngài sợ là nếu mình bỏ đi giới nào thì sau này sợ tăng đoàn nó loạn lên cho nên ngài bắt là phải nghi lại hết không được bỏ một giới nào à, như vậy là cái phần kết tập về luật này theo tâm ý của đại ca diếp thì nó cũng hoàn toàn không đúng với tâm ý của đức phật à. cái thứ hai nữa là quý vị thấy thời đức phật có tỳ kheo ni xuất gia không có không là đại ái đạo là mẹ nuôi của đức phật cũng là xuất gia và thọ giới tỳ kheo nhưng mà quý vị thấy phật giáo nam truyền hoàn toàn không cho người nữ xuất gia à, à, mình có thể đặt câu hỏi vì sao thời đức phật là có người nữ được phép xuất gia mà đến à, khi phật giáo nam truyền hoặc là thượng tọa bộ hình thành à, nam truyền phật giáo thì hoàn toàn không cho người nữ xuất gia à, đó cho nên có những cái chúng ta thấy và hiện tại ở bây giờ là kinh điển đức phật truyền qua nhiều quốc gia và nhiều thời đại và nó ứng hợp với nhiều cái xã hội và văn hóa thì nó có sự sự khác biệt à, cho nên những cái chúng ta đọc chúng ta học đó nó cũng chưa chắc là hoàn toàn à, cho nên phải có cái sự do chấm hỏi à, như vậy thì mình làm sao để biết được cái bản kinh nào là phù hợp với tâm ý Đức Phật và bản kinh nào là nó bị à, hơi vặn vẹo một tí à, thì Đức Phật dạy mình y vào kinh liễu nghĩa không y vào kinh không liễu nghĩa à, và y vào kinh liễu nghĩa thì chúng ta phải y vào cái gì à chúng ta có bốn cái để chúng ta dựa vào đó mà chúng ta biết đó là bản kinh do Đức Phật nói và chính là tư tưởng của Đức Phật muốn truyền dạy cho chúng sinh đó là đi vào cái gì vô thường khổ không và và vô ngã cho nên bản kinh nào có nói đến vô thường dạy quý vị là vô thường dạy quý vị là vô ngã dạy quý vị là nhìn nhận cái khổ à, dạy quý vị là nhìn nhận về cái bản thể chân không của vạn pháp đó chính là à, kinh điển do đức phật dạy à, cho nên có nhiều bản kinh à, hồi trước hồi trước có nhiều người đem cái bản kinh gì mà à, cái gì à, ờ, và nói hoàn toàn về cái vấn đề gì, trên trời dưới đất hay gì đó hôm trước sư cô quan rồi hoàn toàn không dạy về mình cái nhận chân về vô thường à, khổ không vô ngã thì hoàn toàn cái đó là không phải đạo Phật cho dù là đề ở trên đó là Phật dạy kinh dạy kinh kinh dạy kinh dạy à. cho nên ở cái thời buổi này là chúng ta phải có sự sáng suốt để mà có sự trạch pháp mà cái sự trạch pháp này chính là cái phần tư duy của mình à phần tư duy của mình chúng ta trở lại vấn đề tư tuệ ha tư tuệ là phần tư duy của mình à, cho nên cái cái tư duy của mình nó sẽ làm thanh lọc đi những cái điều mình học à, và mình tự cảm nhận cái điều tư duy đó nó phù hợp với bốn cái chân lý mà Đức Phật dạy mình và khi chúng ta áp dụng vào thực hành thì chúng ta có cái niềm hạnh phúc an lạc à, thì đó là cái phần tư duy đi theo tuệ giác và sẽ phát sanh được tuệ giác à, nhưng mà tư duy không mà không tu được không nếu chúng ta có sự hiểu biết đọc văn bản nghe kinh rồi có sự tư duy mà quý vị không mang ra thực hành thì quý vị có được lợi ích không à, giống như là chúng ta mua rau à, mua đồ về à, ngon lành soạn ra một bữa cơm như vậy đó <laughs> nhưng mà đặt lên bàn rồi ngồi đó nhìn không ăn có no không không cho nên tư duy phải bước vào thực hành thì mới có mới có hiệu quả à, và thực hành nó sẽ phát sanh tuệ giác à, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái yếu tố nào để phát sanh tuệ giác cho chúng ta à, khi chúng ta thực hành là chúng ta phải duyên theo cái đường lối đó thì mình mới phát sanh được tuệ giác chứ không à, mình thực hành mà nó không duyên theo đường lối đó nó cũng phải là tự giác nữa à, đôi khi nó trở thành là tà tri tà kiến nó cũng cũng đen đó à. đầu tiên đó, để phát sanh tuệ giác là tuệ giác phải đến từ chánh niệm và trực giác à, đại chúng mình lưu ý cái chánh niệm tỉnh giác cô giảng rất là nhiều bài nó rất là quan trọng chánh niệm và trực giác là như thế nào thưa đại chúng trong giáo lý của thiền tông á, nó có một cái gọi là một cái giáo lý à, rất là hay đó là tan xuẩn từ rân trên Tan xuẩn từ rân tri có nghĩa là nhận diện một cách đơn thuần à. Thế nào là nhận diện, diện một cách đơn thuần nghĩa là chúng ta nhìn đối tượng đó như chính là là họ Còn bây giờ à, thí dụ như sư cô nhìn Huệ Ngọc nếu sư cô nhìn với cái nhìn của sư cô Thì nhìn thấy Huệ Ngọc là chưa hẳn đó là huệ ngọc à. cho nên là a mà nhìn b mà ở góc nhìn của a mà nhìn b thì có thể là a đã hiểu lầm b và b đã bị hiểu sai lầm à. cho nên cái trực giác nó quan trọng trong duy thức học gọi là hiện lượng nghĩa là chúng ta nhìn nhận đối tượng như chính là đối tượng không thông qua cái sự tư duy của mình và phân tích của mình nhưng con người thế gian của chúng ta sở dĩ mà nó không có tự giác bởi vì chúng ta nhìn người qua ánh nhìn của của mình và qua sự cảm thọ của mình cho nên mình nhìn nhận cái người đó là sai bét sư cô thí dụ hồi trước á, khi sư cô mới vào chùa tu tập thì lúc đó mình còn nhỏ mình có thể là mình mình hung dữ à, mình à, nói nói lại với gây lộn với những bạn đồng tu của mình à, là lúc đó mình mới tu mình chưa có biết gì hết mình không có tuệ giác gì hết mình có thể là gây lộn ganh tị với với huynh đệ của mình à, thì cái người mà có cái sự khúc mắc của sư cô thời đó đó thì họ hiểu sư cô là một người à, cũng là ganh tị à, nhưng mà sau 30 năm tu tập thì cái tâm lượng của mình đã mở mở rộng ra rồi phải không à, mình đã trở thành một người khác rồi nhưng mà bây giờ cái người kia họ vẫn nghĩ là à cái cô đó à dạy dạy dạy đó hồi trước mới tu cũng ganh tị lắm cũng hung dữ lắm tại vì sao tại họ họ vì họ đang nhìn à, sư cô qua cái nhìn của họ từ 20 năm trước là à, chúng ta bị mặc định như vậy cho nên khi chúng ta nhìn qua người khác đối tượng khác thì nó không còn cái hiện lượng nữa không còn cái trực giác như người ta đang là người bây giờ à, cho nên mình không bao giờ gọi là hiểu thấu và biết chia sẻ với những người xung quanh chúng ta đâu à, và khi chúng ta nhìn người đó thì nó cũng bị cái năm uẩn mình nó chi phối à năm uẩn là sắc thọ tưởng hành thức phải không à, sư cô thí dụ hôm nay sắc uẩn mình có vấn đề thì mình nhìn người kia nó cũng không đúng nữa à thí dụ như hôm nay thân thể mình hơi bị mệt à, thì mình nhìn những người bên cạnh nó cũng không đúng tại vì nó mang cái tập cái tập thái là mình mệt à. và nếu như thọ uống mà có vấn đề hôm nay mình có chuyện buồn thì nhất định mình nhìn người kia mình nói chuyện với người kia là một có một chút cậu quọ rồi mình vui thì mình nhìn đối tượng là khác mà mình khi mình buồn thì mình nhìn cái đối tượng là khác cho nên khi mà đối diện với môi trường bên ngoài cái cuộc sống bên ngoài của mình nó cũng tùy thuộc theo cái tâm của mình đó. nó có buồn có vui có giận có hờn mà nó có sự sự thay đổi cho nên cái nhìn của mình nó hoàn toàn nó không phải là nhận diện đến đơn thuần mà nó bị cái gì chi phối bị năm uẩn của mình chi phối là những cảm thọ được bắt vui buồn à, là những tâm thái phân biệt hơn thua chấp cả à, chính cái đó mình nhìn cuộc đời mình nhìn những người ở chung quanh mình cho nên nó không phải là cái nhận diện đơn thuần và không phải nhận diện đơn thuần thì nó không sẽ không nhìn thấy chân tướng sự thật của người đó cho nên mình không có một cái tuệ giác để chúng rõ không cho nên là muốn phát sinh được tuệ giác trước hết mình phải có một cái nhìn về trực giác và đương nhiên trước đó là mình phải có chánh niệm bởi vì khi mình có chánh niệm rồi à, khi thọ đang chi phối mình thí dụ mình đang bực bội ha nhưng mà mình bắt đầu thả cái chánh niệm vào mình bực bội nhưng mà mình đang thả cái chánh niệm vào để nó nhìn cái tâm bực của mình à, khi mình có cái sự chánh niệm nhìn vào cái tâm bực bội của mình thì cái tâm của mình nó từ từ nó lắng xuống bởi vì mình đang dùng cái chánh niệm để kiểm soát tâm mình à, cho nên khi tâm mình không bực bội không còn cái sự bực bội nữa thì mình nhìn cảnh vật bên ngoài hay là mình nhìn cái đối tượng đang nói chuyện với mình là nó hoàn toàn có một cái tâm thái khác liền nó bình an hơn nó nhẹ nhàng hơn và có vẻ như là nó có sự cảm thông hơn à, chính vì thế mà con người giữa con người sẽ có được cái sự sự truyền thông à, cho nên cái phần tuệ giác đầu tiên à, mình muốn có được thì mình bắt buộc phải có cái sự chánh niệm và nhận diện một cách đơn thuần gọi là trực giác nhìn cái người đó như chính là họ chứ không phải là nhìn người đó với góc nhìn của mình là chúng hiểu ý này không thứ hai là cái thứ hai để phát sanh tuệ giác có nghĩa là tuệ giác phải đến từ cái tâm quân bình buông xả và sáng suốt của mình nếu chúng ta có được cái tâm quân bình có cái tâm buông xả và có cái tâm sáng suốt thì bắt đầu mình sẽ có tuệ giác trong nhà thiền nó có một cái câu của ngài Triều Châu đó là thính sản sinh sư tâm Tâm bình thường là đạo Sư cô cũng thường hay dạy quý vị à, Là bình thường đi Tâm bình thường chính là đạo đó ha Như vậy là quý vị hiểu như thế nào là bình thường bình thường ở đây nó không phải là mình vượt qua cái sự gì khó khăn rồi mình được bình thường cái trạng thái đó mình gọi là bình thường ví dụ bây giờ mình đang hoan hỷ mình đang an lạc thì mình gọi là bình thường nhưng mà cái bình thường nó không phải cái ý đây à. cái bình thường này nó cũng có một ý đó nhưng mà không hoàn toàn là không phải cái bình thường mà để phát sanh tuệ giác cái bình thường ở đây mà ngài triệu châu muốn dạy mình đó là cái sự bình đẳng của các pháp à, nghĩa là ở thế gian này là có được mất có hơn thua có giàu sang à, có hỷ nộ có ái ố đó là những cặp phạm trù ở thế gian gọi là cái sự đối đãi à, thì có ghét thì phải có có thương à, và từ thương ghét nó thành một cái cặp phạm trù đối đãi à, mà tâm bình thường ở đây có nghĩa là mình thoát ra cái phạm trù đối đãi đó thì tâm mình mới có vẻ là được bình thường à, chứ nếu mình còn bị chi phối bởi cái được cái mất cái hơn cái thua cái buồn cái khổ là tâm thái mình nó không được ở trạng thái bình thường cho nên cái tâm bình thường là đạo ở đây có nghĩa là mình hoàn toàn thoát ra những cặp phạm trường đối đại ở thế gian này thầy chúng có hiểu ý này không cho nên ở đây là tâm tâm bình thường là đạo nó chính là cái nhìn về bản thể bình đẳng của tất cả các pháp sư cô thí dụ có ông ờ, đời nhà tống có ông gọi là trần nghĩa phủ ông có một bài kệ rất hay ông nói là Chính tuệ bản vũ dung Quay phong châu miên Sinh sang chia bu lão Quay xùy bãi thổ Có nghĩa là thanh thủy nó vốn là không ưu phiền không ưu phiền ở đây à, quý vị tưởng tượng như là một cái mặt hồ tĩnh lặng à, xin chuệ là nước trong xanh một mặt hồ tĩnh lặng nó vốn không ưu phiền à, quý vị nhìn thấy mặt hồ nó tĩnh lặng nó trong xanh nhưng mà vì sao ở đây là có lúc là mặt hồ đó bắt đầu nó gợn sóng lăn tăn là bởi vì sao bởi vì do cái gì à, do gió <laughs> in in phong trôn miên do gió nó thổi cho nên làm mặt hồ nó nó gần sống nó giống như là cái gương mặt của mình trôn miên là gương mặt mình nó nhăn nhó gọi là trôn miên à. thí dụ như cô à, nhận khi nhìn thấy quý vị tu tập mà lăng tăng ra nói chuyện quá sư cô bực bội sư cô nhăn nhó à cái rồi quý vị đi ra ngoài nói là chùa Hương Sơn cô Thị Thành nó nhăn lắm <laughs> nhăn nhó như vậy quý vị có nhìn thấy à, thật sự con người của sư cô không à tại vì sư cô nhăn nhó là vì do lúc đó quý vị tạp tâm tạp niệm sư cô nhăn nhó chứ quý vị mà đáng yêu như ngồi bây giờ nghe pháp thì làm gì sư cô nhăn nhó à nó cũng giống như cái mặt hồ đó quý vị nó vốn là là tĩnh lặng nhưng mà vì gió nó thổi nó tác động cái nhân duyên bên ngoài nó tác động cho nên là nó mới lăng tăng cũng như sư cô vốn là bản tính là hoan hỷ à, à, đáng yêu à, đáng thương nhưng mà do quý vị tác động cái nhân gì vào đó cái nhân nói chuyện cái nhân tạo niệm cho nên là sư cô bực bộ lên à, nhưng mà sư cô vốn đâu phải là như vậy hả à, hay là thanh sơn nó vốn nó không phải là là một ngọn núi già cỗi xin sang chia cũng lão là ngọn núi xanh nó không phải là một ngọn núi núi già cỗi nhưng mà vì sao quay xìa bãi thở là tại vì có tuyết nó phủ trên ngọn núi cho nên làm cho ngọn núi không còn màu xanh nữa, biến thành ngọn núi lạnh lẽo già cỗi à, cho nên ở đây nếu mình nhận diện cái đối tượng trước mặt của mình y như là bản chất của nó thì mình sẽ không hiểu sai về nó à, do đó mà mình sanh được cái cái tuệ giác à, và cái thứ ba để phát sanh tuệ giác đó là chúng ta phải thấy được cái vô ngã ở trong con người chúng ta quý vị tu tập cái gì sư cô cũng không biết nhưng mà quý vị còn thấy ta và cái của ta thì cái đó nó không phát sanh tuệ giác à. đời nay người ta nói là học càng cao biết càng rộng thì cống cao ngã bạn càng nhiều à, như vậy bởi vì sao bởi vì mình đang thấy một một cái ngã à, à sư cô có một cái hoàng pháp là hương sơn tịnh độ quý vị cứ vào xem cái này nhé quý vị có vào xem cái kênh này chưa à cái kênh này là đăng tải những bài pháp của sư cô trên đó à, và có nhiều vị à, thưa sư cô rằng cái kênh này là sư cô của sư cô đó hả à, sư cô nói ừ, cái kênh này của sư cô đó <laughs> mấy cái bài pháp giảng trên đó là của sư cô giảng đó thì sư cô đang nhìn thấy cái gì đó nhìn nhìn sư cô đang nhìn thấy có cái tôi ở trong trong cái đó à, nhưng mà nói như vậy quý vị phải hiểu là chỗ này sư cô phân tích chúng ta quý vị bị loạn lên à sư cô nói ừ, cái kênh đó của sư cô là sư cô đứng về mặt tục đế mà sư cô mới nói như vậy bởi vì sao quý vị bởi vì tục đế là nó có cái sự phân biệt thế gian này có cái sự phân biệt ví dụ bây giờ sư cô nói cái kem nó không phải là của sư cô thì cái kem nó là của ai phải không thì sư cô nói là à cái kem đó là của sư cô nhưng mà sư cô phải biết rằng trong cái của sư cô đó nó có cái của không phải của sư cô là cái gì đứng trên cái mặt chân đế mà nói nó hoàn toàn xa rời đi cái ngã mình không có cái ngã là cái của ta và cái cái tai à, cho nên khi mình làm được một phật sự gì đó quý vị đừng bao giờ để tâm dính mắt à, thí dụ như là mình biết bố thí cúng dường à, mình đi làm từ thiện mình biết phóng sanh mình biết niệm phật à, nhưng đừng bao giờ à, vướng bận vào cái công đức đó thấy mình làm được nhiều quá à, như vậy thì mình có tự giác không không có tùy giác à, có nhiều người rất là giỏi đó quý vị làm cái gì cũng được nhưng mà mở miệng ra là hoàn toàn là dính mắt không à à nói con là như thế này con như thế đó con như vậy đó con dạ dây đó khoe khoang à, cho nên cái này cho dù mình tu mình đọc hiểu kinh điển nhiều mình tư duy như thế nào thì nó cũng không có tuệ giác à, cái tiếp theo tuệ giác phải nhìn trên phương diện là bản thể phải nhìn trên bản thể chứ không phải nhìn trên hình tướng à, sư cô mang cái ví dụ của sư cô à, thí dụ như hồi trước á, sư cô có cãi cọ với những vị sư huynh sư đệ mình hồi mới tu đó à, cho nên là khi người ta nhìn thấy sư cô là người ta có cảm giác là à, sư cô là người ưa thích gây gỗ à, hay là thích là à, người ganh tị đố kỵ là họ nhìn cái gì đó nhìn cái hình tướng của sư cô cách đấy mấy mươi năm về trước à nhưng bây giờ sư cô đã, đã còn cái đó không đã có sự thay đổi và cái này cũng chưa tính đâu cái mà sư cô muốn nói đó là về bản chất của sư cô bản chất của mình đức phật dạy tất cả mọi chúng sinh đều đồng một thể tánh là gì à đó là phật tánh à. cho nên ở đây nó không có người ngu kẻ khôn người tu giỏi người tu tu dở tôi giỏi tôi dở là trên cái hình tướng mà mình đánh giá thôi là thế giới của hình tướng còn cái bản chất thì đồng là như nhau à. cho nên khi mình hiểu được cái vấn đề bản chất của chúng ta là một thì mình còn có phân biệt là đây là người mình thương đây là người mình ghét không dạ à nói như vậy thì thì tiền tài của mình á mình đừng cho con của mình mình đi cho con hàng xóm được không Ví dụ tài sản của quý vị thì quý vị di chúc lại cho sư cô đi <laughs> Đừng di chúc lại cho con cháu mình Tại vì bình đẳng mà Đồng một thể tánh mà À chỗ này chúng ta phải hiểu nè À là nó hiện tượng là nó khác bản chất là nó khác à, cho nên mình nói về là tướng và tánh thì nó phải khác biệt nhau mình phải có sự phân biệt à, ví dụ như mình nói sư cô và cái vị bồng đồng là một thể thì nói về hình thể đó nhưng bây giờ về nói về mặt hình tướng thì sư cô phải khác quý vị tại vì sư cô là là không có tóc à, <laughs> còn quý vị là là có tóc à, sư cô là sống trong chùa quý vị là sống ở thế thế gian và có sự khác biệt như vậy nhưng mà về thể tánh của mình là đồng một cái chân tâm phật tánh cho nên khi mình gặp người mình không có khởi cái tâm phân biệt hơn thua với người ta à mình thường hay là cái gì là người thân của mình thì mình thương yêu hơn à, không phải là người thân của mình thì à, mình không quan tâm mình thường có như vậy à cho nên con người của mình tu mà nếu như không ở phương diện này phát huy thì mình cũng chưa hẳn là có tự giác à, đấy bây giờ cái cuối cùng để nói về cái trí tuệ trong đạo Phật đó là trí tuệ phải được xây dựng trên nền tảng của từ bi à, cái này thì mình hay thường dùng đấy mình nói là thương thì phải có trí tuệ chứ không thương à, à, có trí tuệ mà không thương thì à, trí tuệ nó là vứt bỏ người tu hành giỏi mà không có cái niềm tình yêu thương với chúng sinh thì người đó cho dù họ có giỏi bao nhiêu thì đối với chúng sinh không có cái lợi ích gì cả à, mà nếu như cái tình thương mà xây dựng không xây dựng trên cái nền tảng tuệ giác thì mình có thể thương thầm bậy mình bị bị bị dính mắc vào trong những cái thương yêu mà nó bị hẹp hòi mà ích kỷ à. cho nên á, mình thường hay nói trong đạo Phật mình bi và trí là song hành là chỗ này à, và tuệ giác nó phát khởi là dựa trên đứng trên cái nền tảng của của từ bi như vậy bây giờ sư cô hỏi quý vị nè như vậy là từ bi có trước rồi tuệ giác có sau hay là mình có tuệ giác rồi mình mới có từ bi à, cho chàng phạm tay cái này rất là quan trọng mình đừng có lẫn lộn nha tại vì nếu mình chưa có tuệ giác mà mình có tâm từ bi cái đó không phải là từ bi cũng như đứa con mình nó xin tiền nó đi đi chích ma túy mình thương nó quá mình cho tiền nhưng mà mình đáng đang hại nó đó. cho nên ở chỗ này phải ghi nhớ phải tuệ giác phải có mặt trước thì mới có từ bi thì cái từ bi đó mới thật sự là là an ổn đó cứ gọi từ bi này gọi là không có sự mưu cầu mình thương yêu người khác mình giúp đỡ người khác mà mình không có cái sự cầu mong họ trả ơn lại cho mình à, và vì sao chỗ này phát khởi được cái tâm từ bi quý vị tại vì sư cô trở lại cái vấn đề hồi nãy bản thể là đồng một thể tánh đó sư cô thường thưa với đại chúng mình tu không phải mình tu một mình mình được đâu đó. Dạ. có nhiều người nghĩ là mình tu là được rồi nhưng mà thật sự một mình mình tu có được không nếu như không có những người thân bên mình giúp đỡ mình và nếu như không có những nhân duyên bên ngoài như là áo quần nước nôn cơm ăn áo mặc quý vị có tu được không à cho nên khi mình tu được là mình hiểu nhiều cái nhân duyên trợ giúp mình để mình có được con người tu này đó đơn giản là nếu như quý vị không tiếp xúc được với đạo phật không gần gũi những người thầy hướng dẫn của mình cho dù mình có một phật tánh chân như đây nhưng mà làm sao mình biết mình tu tập phải không à, chính vì thế khi mình nghĩ đến điều đó là mình sẽ có một cái tâm niệm cảm ơn nó nó phát sinh thí dụ như hôm nay trong đạo tràng này một mình sư cô mở khóa tu được không không có ai đến tu được sao tu nói chuyện với ai nghe à. rồi không có sư cô quý vị đến đây tu được không ai dẫn quý vị tu à. mà cho dù là có người dẫn quý vị tu mà không có cái nhà này quý vị tu được không à, ngồi nguồn lạnh đó là tu không được rồi quý vị thấy sơ sơ gió mà nó thổi vào một tí là mình không tu được rồi cho nên mình ngồi trong cái nhà này ấm áp mình khởi một cái tâm niệm là sao cảm ơn à, mình có nhà có người hướng dẫn và có bạn bè mình đến đây tu mà không nghe nói đến giờ ăn cơm tu được không à không có ăn tu được mà ăn no được không cho ngủ cũng tu được á à, <laughs> sợ nói tới ăn ngủ là quý vị phơi phới lên luôn à, ở trong đạo cũng vậy ở thế gian cũng vậy đó quý vị à, cho nên khi mình có được cái tuệ giác này là mình nhìn đâu mình cũng khởi được niệm cảm ơn đấy à mình nhìn đâu mình cũng thấy à, cái sự cảm ơn nó nó tràn đầy chắc chứa chính vì thế mà tâm của mình nó dần dần nó sẽ quân mình trở lại là mình bớt sân lên mình bớt tham lên à, mình bớt làm hại người khác à, tự nhiên là à, sẽ có cái niệm từ bi nó sanh khởi và có từ bi thì sẽ có sự chia sẻ yêu thương à, cho nên tuệ giác đến cái tột cùng là nó phát sanh từ bi cho nên quý vị thấy những vị bồ tát đó vì sao họ có hạnh nguyện lớn lao như vậy họ cứu giúp chúng sinh mà quên cả thân mình như vậy những người như vậy được gọi là bồ tát vì sao quý vị bởi vì họ hiểu được hôm nay họ là bồ tát là do nhiều nhân duyên của chúng sinh trợ lực trợ giúp để họ thành tựu và dạ. dạ. thí dụ như sư cô hôm nay ngồi đây thuyết giảng sư cô vô cùng cảm ơn quý vị bởi vì sao không có quý vị nghe sư cô nói cho anh nghe à, và không có quý vị nghe thì sư cô làm sao mà có cái sự hứng thú để mà tìm tòi những cái bài giảng để mà bước sâu vào giai đoạn nghiên cứu để nói cho quý vị nghe những cái chân lý đương nhiên những chân lý này sư cô đã học qua tư duy qua và áp dụng tu tập nhưng nếu dừng lại đó không thì cũng không được tại vì mình áp dụng tu tập là của riêng mình thôi mình đâu có chia sẻ được với ai mà muốn chia sẻ được với người khác thì phải phải có một cách trình bày mà sư cô là bị bị hạn chế bởi cái trình bày à, nhiều khi sư cô trình bày mà quý vị ngơ ngơ sư cô buồn lắm <laughs> à, sao mình trình bày quý vị không hiểu á nhưng mà sư cô không dừng lại cho đó sư cô vẫn nỗ lực bởi vì sao sư cô nghĩ rằng cái gì nó cũng qua cái sự rèn luyện năm này này quý vị nghe sư cô giảng nghe dở quá nhưng mà quý vị chịu khó ngồi nghe 10 năm nữa thì sẽ rất là hay sẽ rất là hay à, cho nên để có cái hay nghe thì bây giờ phải chịu khó nghe cái dở à, cho nên sư cô hôm nay ngồi đây mà nói cho quý vị được một tiếng đồng hồ như vậy là sư cô cảm ơn quý vị bởi vì quý vị cho sư cô nhân duyên để sư cô trưởng thành sư cô luyện tập những cái kỹ năng hoàn pháp của mình và những cái cái điều mà sư cô à, đã ứng dụng bây giờ sư cô mang ra để chia sẻ cùng với mọi người à, để chúng ta có cơ hội được tu tập tốt hơn à, bởi vì trở lại vấn đề lúc nãy tâm làm chủ tất cả mà tâm mù mờ không sáng suốt thì đương nhiên dẫn dắt mình đi vào con đường tâm tối à, mà tâm nó sáng suốt thì sao mình đi trên con đường sáng suốt à, cho nên là tuệ giác ba la mật cần được chúng ta phát huy và nuôi dưỡng à, bây giờ cái cốt lõi của tuệ giác ngoài cái sự mà sư cô phân tích lúc nãy mà nếu quý vị quên đó, là quý vị về đọc lại các bát nhã tâm kinh à, ngũ uẩn này là không tức là vô vô ngã sắc là không à, mà không cũng là sắc là nhìn trên cái gì đó bản thể của vạn vật à, và mình sở dĩ là mình thọ tưởng hành thức đều là như vậy mình độ qua khổ ách bởi vì sao tâm mình có cái sự nuôi dưỡng từ bi à, mình không sân thận với tất cả mọi chúng sinh thì cuộc sống của mình có phải bình an không à, quý vị có gặp gì khổ nạn trong kiếp sống nhân sinh này không không có nếu chúng ta hiểu được bát nhã gọi là tuệ giác là chúng ta có được cái tuệ giác như vậy chúng ta sống ở nơi nào cũng bình an cũng hạnh phúc an lạc à, và cái quan trọng nhất là chúng ta có được tuệ giác thì chúng ta niệm một câu Phật hiệu là đi vào lòng người điện à, bởi vì người tu niệm Phật mà hoàn toàn không có sự chấp trước người tu niệm Phật hoàn toàn là từ bi người tu niệm Phật không không có là cống cao ngã mạn người tu tịnh niệm Phật không có đi hại người khác thương yêu và biết chia sẻ với mọi người và cái này có được từ do đâu từ mình có được cái nền tảng tuệ giác nó nuôi dưỡng nó thì hôm nay sư cô xin chia sẻ à, đến đây à, lời cuối thì sư cô không gì hơn là tri ân tri ân và cảm ơn đại chúng à, cố gắng ngồi nghe thêm 10 năm nữa nha <laughs> à, đại chúng uh, niệm Phật uh, hồi hướng công đức mời đại chúng đồng chắp tay chúng ta hồi hướng công đức nguyện à, đêm công đức